Ngày xưa Chí Phèo rạch mặt ăn vạ, ngày nay chỉ có anh Chí review phim hay. Một chú gấu bị bắt vào nhà giam. Cậu ta không chỉ biến quần áo của phạm nhân đều trở thành màu hồng phấn đáng yêu mà còn kết nghĩa anh em với đại ca phòng giam. Hôm nay Chí Phèo sẽ mang đến cho các bạn bộ phim Gấu Paddington 2. Paddington là một chú gấu nhỏ sống London của nước Anh, thím Lục Si đã gửi nuôi cậu tại một gia đình loài người. Paddington biết nói tiếng người, làm công việc dọn rác tại một thị trấn nhỏ. Mọi người ở các khu vực lân cận đều quen biết cậu ấy và chú chó Renji là người bạn thân thiết của cậu ấy. Sắp đến sinh nhật 100 tuổi của tím lục si rồi. Paddington, trong cửa hàng sách ảnh đứng của London tìm thấy một cuốn sách chuẩn bị chuyển phát gửi về rừng rậm nơi thím lục si đang sinh sống. Nhưng cuốn sách này vô cùng hiếm có, ông chủ đòi bán cuốn sách với giá vài nghìn đô. Paddington vì để kiếm được tiền, vì thế đã đến làm công cho một cửa hàng cắt tóc. Nhưng lại có một tên khách không tiếc mạng mình, tự nhiên để Paddington cắt tóc cho mình ngay sau đó dẫn đến hàng loạt các động tác tiếp theo. Paddington đã tạo cho vị khách một quả đầu thật hài hước, còn vô tình kích hoạt hệ thống báo cháy, khiến cửa tiệm tắm trong nước Cậu ấy thuận theo ý trời thành công mà bị đuổi chỉ trong một buổi chiều. Buổi tối Paddington cùng với gia đình Janet đến công viên mới mở chơi, tình cơ gặp một diễn viên là Phoenix Buchanan. Phoenix Buchanan ở đó để cắt băng khánh thành cho công viên, lại nhìn thấy có một chú gấu dưới khán đài, nên anh ta đã mời Paddington lên sân khấu. Phoenix Buchanan hỏi Paddington rằng cậu có ước nguyện gì không? Paddington liền mang chuyện ở tiệm sách ảnh đứng nói ra, Phoenix Buchanan sau khi nghe xong liền khựng lại, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó không tưởng. Vài ngày sau, Paddington đi ngang cửa hàng đồ cổ. Cậu muốn ngắm nhìn cuốn sách ảnh của mình một chút, đột nhiên phát hiện bên ngoài có người trèo tường vào để trộm đồ. Cậu lập tức chạy ngay vào, nhưng tên trộm đã bỏ chạy. Paddington chạy đuổi theo phía sau hắn ta, nhưng trùng hợp là cảnh tượng này bị cảnh sát nhìn thấy, cô ấy cho rằng Paddington chính là tên trộm. Phía bên này, tên trộm không biết đã lấy đâu một chiếc xe đạp, đuổi theo không kịp, Paddington liền gọi người bạn là Renji đến giúp đỡ. Thế là một người một chó, một cuộc truy đuổi đầy kịch tính. Cuối cùng Paddington đã bắt kịp tên trộm, nhưng tên trộm lại giống như là phát nổ, biến thành một làn khói trắng và mất hút. Cảnh sát cũng vừa kịp lúc đuổi đến nơi, liền bắt Paddington lại. Paddington bị còng tay lại, sau khi cảnh sát thông báo với người nhà Janet, liền bắt cậu mang đi. Còn ở một nơi khác, tên trộm đang tháo lớp ngụy trang của hắn xuống. Không phải ai khác, mà hắn chính là tên diễn viên Phoenix Buchanan. Thì ra cuốn sách ảnh đó là một bản đồ kho báu, chỉ cần tìm được tất cả các địa điểm được nhắc tới trong cuốn sách là có thể tìm thấy kho báu, biến bản thân thành một triệu phú. Mà thẩm phán xét xử Paddington không ai khác, chính là vị khách bị Paddington nhà chúng ta, cắt cho quả đầu khắc, đúng là gan ra ngõ hẹp. Park phạm tội ăn cắp và phá hoại kiểu tóc, bị phán 10 năm tù, trở thành một phạm nhân, mỗi ngày ở trong tù trôi qua đều không mấy tốt đẹp, các phạm nhân khác nhìn đều có vẻ rất hung dữ. Không những phải làm việc vào ban ngày, Paddington còn phải giặt đồ cho các phạm nhân khác, quần áo rất nhiều, chất đồng y như một quả núi, nhưng Paddington không ngại, liền ném hết chúng vào từng máy giặt, mang luôn cả chiếc tất kém chất lượng màu hồng ném vào máy. Đợi lúc cậu ấy nhớ ra thì đã không thể cứu vãn được nữa. Thế là khiến tất cả quần áo phạm nhân đều đổi sang màu hồng, mọi thứ trở nên dễ thương ngay sau đó. The pink really brightens the place up a bit. If you ask me, you should pipe down and enjoy your dinner, because it might be your last. Okay. Khi Paddington chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện Bữa cơm này trò cũng không còn nuốt không trôi, bởi vì cơm này đều là do đại ca của nhà giam làm, nên không ai dám nói là khó ăn. Paddington không quan tâm, cậu ấy rời chỗ tiến về phía nhà bếp. Nơi đầu bếp đại ca đang đứng, có vẻ như cậu ta sắp tiêu đời rồi, cái thứ nhảy nhựa dính dính nhìn có vẻ rất khó ăn, còn cây gậy này thì quá cứng, hành động đó làm cho các phạm nhân khác âm thầm sợ hãi. Đúng như dự đoán, Knuckles túm Paddington lên. Paddington trong giây phút hoảng loạn đã lấy chiếc bánh sandwich giấu trong chiếc nón của mình nhét vào miệng lão. Douglas sau khi ăn liền cầm chiếc bánh lên, cái này ngon quá. Thế là ông ta quyết định để Paddington làm phụ bếp cho mình, còn cùng Paddington kết nghĩa huynh đệ ở một nơi khác, gia đình Janet đang bắt đầu điều tra về cuốn sách đã bị trộm mất, họ đã tìm thấy một bà lão bói toán, có khả năng nhìn thấy mọi chuyện. Bà ấy liền đem mọi chuyện về cuốn sách ảnh đứng kể lại cho nhà Janet. Thì ra trong cuốn sách có nhắc đến 12 địa điểm nổi tiếng của London. Mỗi công trình sẽ có một ký tự, sau khi tìm được tất cả các ký tự được nhắc đến, thì sẽ mở được chiếc dương báu vật được cất giấu. Cùng lúc đó Phoenix Buchanan đang tìm kiếm các manh mối từ cuốn sách, nhưng trong lúc bất cần hắn đã bị phát hiện, bảo vệ của tòa nhà liền lập tức kêu lên, nhưng vẫn để cho hắn chạy thoát. Gia đình Janet đang ở gần đó cũng lập tức chạy lại, bọn họ bây giờ cũng đã khám phá ra bí mật được cất giấu đằng sau cuốn sách, chẳng qua là họ vẫn chưa biết được tên trộm rốt cuộc là ai. Bên kia của nhà giam, nhờ có sự giúp đỡ của Paddington, Nhà bếp của Nucleus đang được xếp hàng để ăn món mới, thế là những món ăn trong nhà giam trở nên đa dạng hơn. Hàng ngày món ăn đều phong phú như những bữa tiệc, nhà giam buồn tẻ ban đầu, cũng như có Paddington mà thay đổi. Không lâu sau gia đình Janet đến thăm ngục còn mang theo ba bức ảnh mà họ tình nghi là thủ phạm, nhưng những người bạn trong ngục đều không biết họ là ai. Việc điều tra lại rơi vào bế tắc, để điều tra vụ án, Janet đã in báo, mỗi ngày họ đều phát cho mọi người. Nhưng sau khi chú vẹt nhìn thấy việc này, bỗng nói rằng tên trộm thực sự đang ở phía sau Janet, mà phía sau chính là nhà của Phoenix Buchanan. Janet lập tức tới tìm Phoenix Buchanan và cùng ông ta ngồi nói chuyện. Sau khi nói chuyện cùng Phoenix Buchanan, Janet đã nghi ngờ hắn ta. Vài ngày sau họ lẻn đột nhập vào nhà của Phoenix Buchanan, ở trên các xếp phát hiện ra rất nhiều đồ ngụy trang của Phoenix Buchanan. Nhưng họ lại không tìm được cuốn sách đã bị trộm, vì thế cảnh sát không thể nào lập án và không thể bắt Phoenix Buchanan. Vì mải điều tra vụ án, gia đình Janet đã quên thời gian vào thăm Paddington trong ngục. Paddington nghĩ rằng bản thân mình đã bị bỏ rơi, ngay lập tức bị vài phạm nhân xúi dục, bọn họ cùng nhau trốn ngục. Ba người một gấu thành công vượt ngục, thành công chạy đến nơi đã để sẵn kinh khí cầu, sau đó đốt khí ga và tẩu thoát. Nhưng những người phạm nhân kia đã lừa Paddington, bọn họ muốn lợi dụng Paddington để dễ dàng vượt ngục, vốn dĩ không phải là trốn ra để rửa tội cho Paddington như họ đã nói. Paddington chỉ có thể một mình rời khỏi, cậu ấy chạy đến trụ điện thoại, và thử gọi điện thoại cho gia đình Janet. Cả hai bên đều loại bỏ được những hiểu lầm trong lòng. Chỉ cần thêm một bước cuối cùng là sẽ tìm ra được kho báu. Paddington đột nhiên nhớ ra, trang cuối cùng của cuốn sách có viết là Triển lãm đàn organ, mà ngày diễn ra buổi triển lãm chính là buổi tối nay và đang được vận chuyển bằng tàu hỏa đến thành phố. Bọn họ đoán rằng Phoenix Buchanan sẽ đứng ở trạm xe lửa, thế là cả nhà tốc hành chạy đến trạm xe lửa. Sau khi lên xe, hắn đã tìm được chiếc dương chứa kho báu và chuẩn bị mở nó. Mà Paddington cũng đã lặng lẽ xuất hiện, lấy trộm cuốn sách ảnh mang đi, nhưng cậu ấy chưa kịp rời khỏi thì đã bị phát hiện. Phoenix Buchanan vì giật mình, không cẩn thận đã làm chiếc dương đóng lại, kho báu lần nữa bị giấu đi, nhưng hắn ta lại không nhớ mật mã, chỉ có thể mang cuốn sách quay lại. Paddington bị đuổi theo trên đầu tàu hỏa, tình huống khẩn cấp, Phoenix Buchanan đã bị té xuống khoang xe lửa, nhưng Phoenix Buchanan đã có chuẩn bị từ trước. Hắn liền rút kiếm ra, bà cụ không biết lấy đâu một cây súng, chĩa vào hắn, nhưng đó chỉ là cây súng bắn phi tiêu, bọn họ liền bị Phoenix Buchanan còng tay lại. Rất nhanh, Paddington cũng bị hắn bắt lại, bị hắn ném vào khoang cuối cùng của tàu hỏa. Phoenix Buchanan tháo mắt nối liền hai khoang, làm thay đổi hướng chạy của tàu hỏa, bà và hai bố con nhà Janet đã chứng kiến toàn bộ sự việc khi nhìn từ phía sau Phoenix Buchanan trực tiếp dùng bóng chảy nện vào đầu, làm Phoenix Buchanan ngất xỉu. Cũng vào lúc đó khoang xe lửa kia chứa Paddington đã đi chệch khỏi đường dây, cả khoang đều rơi vào hồ nước. Janet vừa kịp lúc xuất hiện để cứu cậu ấy ra ngoài. Trong thời khắc vô cùng cấp bách đó, những người bạn vượt ngục cùng Paddington đã quay lại, cùng giúp sức để cứu Paddington ra ngoài, và như vậy, Paddington được xóa tội không còn là phạm nhân. Vì để chúc mừng sinh nhật của thím Lucy, gia đình Janet đã mời thím ấy đến nhà họ ở London. Đây là một bộ phim vô cùng đặc sắc, làm tôi chỉ muốn nuôi một chú gấu liền ngay lập tức. Nhưng đó chỉ là muốn thôi, chứ tôi không muốn bị bắt vì làm việc trái phép đâu. Bộ phim đến đây là kết thúc. Mình là anh Chí Phèo của làng Ông Bất. Nhớ like và theo dõi trang của mình nhé.